À, xin chào mọi người, mình là Hải Đăng, mình là giáo viên tiếng Anh chuyên sâu vào đào tạo IELTS và mình sẽ đưa ra cảm nhận của mình về buổi chia sẻ của anh Hoan hôm nay về uh, YouTube Money Master Class uh, có nghĩa là những cái cách để chúng ta tạo ra những cái nguồn thu nhập uh, để uh, xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là phát triển bản thân ở trên YouTube. Uh, thì uh, cũng có biết anh Hoan từ trước rồi thì cái ấn tượng của mình với anh Hoan là sự hiểu biết về nền tảng Google uh, cũng như là YouTube là cực kỳ nhiều và không những anh có kiến thức mà chắc chắn là cũng đã có những thành công từ đó uh, và sự sẵn lòng chia sẻ của anh về uh, những cái điều mình cần làm từ những cái điều nhỏ nhất cho đến uh, nhiều nhất và những cái cách chuyên sâu hơn thì uh, chắc chắn là nằm trong uh, uh, Lòng Anh Hoan và anh ấy rất là sẵn sàng để giúp cho mọi người có thể phát triển theo cái hướng này uh, một cái cảm nhận khác đó chính là bởi vì anh Hoan đã có quá hiểu biết về uh, Google uh, cho nên là cái cách anh sắp xếp thông tin uh, cũng rất là rõ ràng uh, và gần như là anh hiểu hết của câu hỏi của mọi người trước khi mọi người còn kịp đặt câu hỏi thành ra là cái cái cách chia sẻ của anh ấy làm cho mọi người đều thấy rất là thuyết phục và uh, thấy rất là uh, nóng lòng để mà bắt đầu để mà triển khai những cái điều để có thể cố gắng và yeah, nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Google, YouTube cũng như là những cái cách kiếm tiền online thì uh, chắc chắn anh Hoan sẽ là một cái người cực kỳ đáng tin cậy và có thể gửi gắm được niềm tin uh, để có thể uh, để chính bạn cũng có thể thành công hơn trong uh, công việc, trong sự nghiệp cũng như là để có có những cái sự uh, thành công bùng nổ mà chính bạn cũng thậm chí sẽ khó có thể ngờ tới. Vâng, cảm ơn anh Hoa một lần nữa vì buổi chia sẻ ngày hôm nay.